À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện kênh video hàng đầu Việt Nam về các cái phụ tùng xe 3 4 bánh và xe ô tô video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn bộ 5 à, loại ghế để làm xe ô tô các cái dòng sản phẩm này à, đều có những chức năng cơ bản như trượt và gập có những cái dòng ghế nhỏ nhẹ hơn thì à, ghế nhựa bình thường form nó rất là đẹp và các cái thông số của các cái loại ghế này à, mình sẽ đi vào từng à, cái thông số một đây là những mẫu cơ bản bên mình hiện đang có là có 4 5 loại và 5 màu khác nhau các cái loại ghế này thì à, có các cái kích thước ờ, cơ bản à, thường là rộng 40 đến 45 cm và chiều cao là 50 cm à, đối với cái ghế như thế này thì à, chiều rộng của cái phần ghế ngồi là 43 cm chiều sâu là 40 cm và chiều cao từ mặt à, sàn lên đến trên là 55 cm hai cái ghế à, màu đỏ đen này là ghế xe thể thao à, ghế này thì không có chức năng gập mà chỉ có chức năng trượt thôi nó không như cái dòng ghế này cái ghế này thì à, có khả năng trượt và ngả 180 độ ngả lầm ra được nhưng à, với dòng ghế này thì à, nó chỉ có chức năng trượt thôi ghế thể thao và nó giá cũng cao hơn so với cái ghế này cái ghế này à, là 680.000 một cái ghế này là 160.000 à, một cái ghế này là 970.000 một cái ghế đen này cũng 970.000 một cái ghế này là 870.000 một cái ghế này nó có cái tựa đầu và nó rộng hơn một chút cái ghế này thì à, có bề rộng là 43 cm chiều à, sâu à, ghế là 40 cm và chiều cao ghế là tính đến từ à, dưới à, mặt ghế ngồi lên đến à, điểm đầu tựa là 70cm. Ghế có chức năng như ô tô và cũng trượt được, gặp được. Ghế này thì chiều rộng là 40cm. Chiều cao là 55 53cm. Đối với hai cái dòng ghế thể thao này thì đắt thứ nhất là nó đắt ờ, vì à, mẫu mã nó làm đẹp hơn và thứ hai là chất lượng da nó cũng ờ, tương đối là ok anh em ờ, có thể à, thích thì à, sử dụng loại này cũng được nhưng giá của nó khá là cao đấy nhé đấy so với dòng ghế này vừa đẹp lại vừa ghế này vừa đẹp vừa nhiều chức năng nhưng giá thì rẻ hơn nó chỉ có 870.000 thôi còn cái dòng ghế này của nó là 970.000 một cái hai cái ghế này và có hai màu cho các bạn lựa chọn là màu đỏ đen và màu đen à, bạn nào thích thì à, lấy màu nào thì lấy với cái màu đỏ đen này thì mình bán được nhiều hơn nhìn nó lổi hơn còn à, đây là cái ghế bình thường hơn một chút ghế này thì à, mình hay bán cho các bạn à, làm xe điện cho người già người khuyết tật thì giá là hợp lý trượt gập ngả nói chung là ngồi mà thoải mái thì ngồi cái dòng ghế này thoải mái hơn còn nhìn dáng thể thao thì các bạn mua dáng ghế thể thao này giá cũng hơi ờ, căng hơn một chút nhưng ờ, nó form ôm lưng ờ, thằng này thì nó dễ chịu hơn một chút là bởi vì nó có thể điều chỉnh nâng ngả gập được rất là thoải mái còn cái ghế này là ghế rẻ hơn đấy ghế này ghế nhựa thì à, người lớn ngồi cũng được bởi vì à, nó cái form của nó là chiều rộng là 43 cm cũng khá là thoải mái tựa lưng là rất là tốt với những cái dòng xe khổ khoảng 80 đến 1 mét thì dùng rất là ok đấy còn đối với những cái ghế to như này thì phải xe từ 1 mét trở lên thì à, mới à, mới, mới, mới nắp hai chiếc được còn không thì chỉ nắp được một chiếc thôi như cái ghế này rộng 80 rồi bốn hai cái là 40 rồi thì cái xe cũng phải tầm 90 đấy thì các bạn mới mới mới à, nắp nó mới đẹp được còn không thì chỉ lắp một chiếc thôi còn cái ghế nhựa này cũng vậy đấy các bạn lắp à, một chiếc hay hai chiếc thì cái chiều à, rộng ngang của nó là 44 cm rồi đấy nếu mà lắp hai cái ghế hai bên là cũng mất 90 rồi nói chung ờ, tất cả những cái dòng này thì ờ, nếu mà để lắp hai ghế ha thì ờ, phải <laughs> xe rộng ít nhất là một mét thì nó mới đẹp được đấy À, các bạn có nhu cầu đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 à, video của mình thì chuyên ờ, review các cái dòng sản phẩm còn à, thiết kế lắp đặt à, như thế nào hay là ý tưởng như thế nào thì à, mình dành lại cho khách hàng các bạn chỉ cần có ý tưởng còn lại phụ tùng thì cứ alo mình cung cấp có sẵn hết trên đây là toàn bộ những cái mẫu ghế bên shop đang có bán hiện nay Đấy mọi chi tiết các bạn có thể xem lại trong ờ, website giá cả có thể thay đổi theo ờ, thời gian còn ờ, đây là giá mình đang báo giá hiện tại từ giá rẻ nhất là cái ghế nhựa này là 170.000 một cái tiếp theo đến cái ghế này là 680.000 cái ghế to bên này là 7 870.000 và cái ghế đen hai ghế đen ở giữa là 970 000 ghế thể thao có trượt nên trượt xuống à, video của mình đến đây là kết thúc rồi à, các bạn nhớ ấn ờ, đăng ký kênh để xem những ờ, video khác cảm ơn các bạn đã theo dõi